Rồi Xin chào cả nhà nhé Rồi hôm nay mình lại à, tiếp tục ha Tiếp tục mình đấu à, cái phần à, Bo Echo và bo mít ha thì à, đây là hôm rồi mình đã đấu à, cái phần bo music ha à, hôm nay mình sẽ à, đấu tiếp phần echo tiếp theo là bo mít à, bây giờ mình sẽ đau dây ha đau dây đau dây lo thì à, mình à, lâu nay cũng ít ra thì mọi người à, đã từng đăng ký kênh của mình thì cũng thông cảm giùm nhé rồi mình sẽ cắm sẽ mở nhạc lại nha rồi vậy thì à, nó vẫn còn vẫn hát ha rồi bây giờ mình sẽ tiếp tục mình sẽ đó vào echo thì à, ở đây nè mọi người thường thường thì à, bo mu xích và ở lộn thường thường thì bo echo và bo mít à, bo bo này là kêu là bo echo à, này. à, bo này bo tạo tiếng vang thì à, với cái dòng bo này thì nó sử dụng là cái con à, 2399 nè thì nó cũng có nhiều cái dòng nó tích hợp hay hơn thì chẳng hạn như à, ở đây là cái con TNL 0306 ừ cái bo này thì à, nó sẽ hay hơn à, cái tiếng nó sẽ nhẹ nhàng hơn thì, à, thay vào đó thì giá cả nó sẽ cao hơn ở đây nó có hai cái à, bo đây là kêu là cái bo à, echo ha là cái bo tạo tiếng vang còn bo này là bo mít, à, lấy tiếng mít. ở đây mọi người nhìn thấy ở trên và ở dưới thì nó như thế này ở đây thì à, để mình phóng to cho mọi người xem ừ. đây nè R L ha R G L tức là bên phải mát bên trái còn đây dấu cộng nè mát nè dấu trừ nè à, thì hai ở đây từ à, bên đây và bên đây hai cái chỗ này thì tùy theo bo nha có nhiều dòng bo thì nó chỉ có một thôi nhưng mà bo này nó ghi là tới hai nè à, thật ra thì à, hai cái này nó cũng đi chung với nhau thôi từ đây truyền qua đây thôi à, mình chỉ lấy à, một trong hai bo này là được còn cái phần dưới này á cái phần dưới này thì mọi người cứ ờ, nhìn vào và mình căn cứ ha thì mình lấy từ ở dưới này đi lên ở đây nó có dấu cộng sẵn ha, có dấu cộng sẵn thì ờ, mọi người cứ dò cái đường cộng ở dưới này đưa lên là được thì, ờ, thường thường thì nó đi qua một con diode ha và nó đi vào cái chân nào à, chân âm thì đó là nguồn âm chân nào nguồn dương thì nó sẽ đi vào chân dương là nguồn dương đây cái dắt đầu tiên nè à, dắt đầu tiên nó đi qua con con này qua cái chân này là chân à, điện trở nha điện trở nối tiếp qua đây nối tiếp qua đây nó mới dòng nó mới đi theo mạch à, đi theo mạch lên đây và dòng qua đây mình lật lên đây chân này là chân chân này là chân dương ha đây coi lại có điện trở dòng lên đây qua đây chân ngoài nha chân ngoài là chân dương nha đây đây là nguồn dương thì nguồn dương mát cái tay mình nó hơi to ha đây là nguồn dương nè mọi người cứ dò như thế này đây đây cái chân đầu tiên à, bắt qua con điện trở ngay đây và cái cái mạch này nó đưa thẳng lên đây vô cái tụ này là cái chân dương thì đây là nguồn dương dương mát âm rồi tiếp theo thì đây l r là trái phải ha y thì à, mấy cái chân này thì à, mình chỉ quan tâm là cái chân chữ à, cộng mát à, cộng mát trừ l r còn hai chân này nếu mọi người mà đấu sai thì mình đấu lại cũng chả sao và cả cái chân LR này cũng vậy nhưng mà trước tiên là mình phải có cái cho nó có cái tiếng ra thì vậy là R và L rồi từ ở chỗ này bắt đầu từ cái chỗ này đây là cái tín hiệu này thì mình bỏ rồi đó, mình sẽ lấy à, đây là cái tín hiệu vào đây là nguồn âm nguồn dương bên đây mình kéo xích qua nha đây 15 âm 15 dương nằm đây đây mình đã đấu họ sẵn vào đây rồi nè à, nếu đấu à, không đấu thì nó đâu ra tiếng ra mình sẽ lấy từ chỗ này mình lấy 15 âm 15 dương mình sẽ cho đi vào ngay đây à, 15 âm 15 dương mình cho đi vào đây mình à, kiếm à, ba cái sợi dây sáng thì cái chỗ mình nó hơi bị à, nhoi á mọi người xem cũng thông cảm nha xe nó gần gần đường ừ, có hai cộng vậy lấy kiếm một sợi nữa. để à, mình à, kiếm một cái sợi dài dài một tí mà mình à, để cho mọi người xem cho nó dễ không có rồi rồi hai trước đi ha đây, hai chân này ngay mình sẽ hàng vào màu đỏ thì mình làm dấu à, tùy theo mọi người thôi nhé à, mọi người cứ hàng sao cho nó đúng à, âm dương thôi còn màu thì kệ nữa. rồi thường thường thì mình lấy màu vàng và màu xanh là nguồn âm đặng mà mai mốt mà mình nó có quay trở lại mình nhìn nó dễ hơn mình kiếm màu thêm cộng à, và mình lấy cái cọng dây màu đen ha màu đen và làm mấy chân mát để à, mình à, sau này mình tìm cho nó dễ mình tạo một cái thói quen rồi và ở đây nó có ba cọng như thế này mình sẽ hàn vào à, ba cái chân cộng mát trừ đây cộng mát trừ rồi trước tiên mình sẽ hàn chân cộng nha lúc đầu thì mình làm cái chân màu cam là chân cộng thì cái chỗ này á, mọi người mà rắn nhầm á hay gắn ờ, lộn âm dương thì cũng không có gì nó chỉ cháy cái con điện trở ha thì nó lên khối thì mình tắt thôi xong mình đổi lại còn để lâu nữa thì nó sẽ hư hại nhiều hơn nhưng mà mình thấy nó cũng hư không có đáng kể do đó mà anh em mới thì cứ ờ, thoải mái làm ha rồi đây cộng mát trừ rồi trước tiên thì à, mình xong rồi thì mình sẽ cắm điện vào thử xem nó có lên khói hay không Đó, mọi người nhìn cái đây nè hai con này đây, hai con này nè. nếu mà nó lên khói là mình à, tấu à, lộn à, cọc dương và âm ha rồi như vậy là đã được rồi mình sẽ tiếp tiếp đến đây là cái phần à, AB à, R và L thì R và L mình cũng cho đi thẳng vào đây luôn ha L. rồi mình sẽ à, lấy chung từ đây ha nếu như mà mình à, có một cái bo master một cái bo master như thế này một cái bo master như thế này mình sẽ đấu à, công sức cho đi vào đây trước ha ở đây nó mới truyền đi còn cái này mình đang à, tìm cách mình bắt bệnh á do đó là mình không có làm rồi mình sẽ tìm ba cọng dây dây mình nhiều lắm mà ta rớt ra hết rồi à. ba cọng dây này mình sẽ hàng vào ba chân và chừng bên đây à. LR bò mát à, bây giờ thì mình làm nó hơi à, bề bộn tí nha rồi mình sẽ đấu ờ, trực tiếp vào cái để mình về xích lên nha rồi mình sẽ đấu trực tiếp để mình kéo cao lên tí đi rồi mình sẽ đấu vào R L của thằng này luôn bên đây hoặc bên đây cũng được thôi nó hơi ờ, hơi lộn xộn tí lật lên ha rồi như vậy là đã xong để như vậy đi ha cho mọi người dễ xem ha không to gần tí rồi đây bo bo này là cái bo echo echo thì à, mình cấp nguồn ở đây là 15 âm 15 dương 14 hay 12 gì đó thì tùy theo bo ở đây là tín hiệu à, công suất ha từ à, bên bo mua xích đưa qua rồi thì còn cái phần này thì nó nói trực tiếp lên thôi bao nhiêu cổng thì bao nhiêu cổng mọi người chỉ à, cần à, để ý tới là cái phần 15 à, âm 15 dương ha 12 âm 12 dương nữa ờ, đấu sai thì nó dễ bị chết IC và bị cháy cái con điện trở nhưng mà nó cái phần đó cháy thì nó cũng không đáng kể à, thì mọi người cứ mạnh dạng làm ha rồi tiếp theo mình sẽ mở nhạc cắm điện rồi vậy là nhạc nó vẫn hát mình sẽ đấu mít vào đây ha trăm mít lô lô lô lô lô lô lô lô lục lục lục lục lục lục lục lục lục lục lục lục lục lục lục à, cái này nó vang chậm quá thì mình mở cái này lên à, cho nó vang to lục lục lục một hai hay ba lục lục lục lục một hai hai lục lục lục lục lục một hai hai ba bốn năm lục lục lục lục lục một hai hai ba bốn năm sáu lúc này cũng như xong ha thì à, cho mọi người xem lại ha ở đây thì à, mọi người nhìn ngoài thì nó thấy nó đơn giản như vậy nhưng mà khi mà cho thấy một cái âm ly thì nó sẽ thấy nó khác hơn đây và đây là đây là nguyên cái âm ly thì nó như thế này Đó. mọi người nhìn ha thì đây là cái bo môi xích nè à, còn bên đây là kêu là bo master à, còn đây là bo này là bo echo và đây là ba bo mít thì khi mình sửa thì mình cứ tháo y như mình nãy giờ tháo ra từng bo mình sửa ha rồi mình đấu dây lại rồi như vậy thì à, video mình đến đây hết nha mọi người xem lại thì thường thường thì gắn như thế này thôi lật ngược lại Đó. bo bo như thế này mu xích echo bo mít rồi mọi người nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình nha